Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngày Mão Tý tương hình, người tuổi Tý cần bình tĩnh để xử lý những vấn đề trong gia đình, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà cuối cùng lại làm tổn thương chính người mình yêu thương. Có thể con giáp này đang mắc sai lầm, đâu có ai là không sai sót bao giờ đâu. Bản mệnh nên hiểu và thông cảm cho đối phương cũng như tự kiểm điểm lại bản thân mình để tránh mắc những sai lầm không đáng có Tỷ Kiên cho thấy sự quyết đoán đáng gờm của người tuổi Tý trong chuyện làm ăn. Một khi nhìn thấy cơ hội, có giam này sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định và không để cho tiền bạc tuột khỏi tay mình dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Bản mệnh có thể sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm, người độc thân gặp may mắn về đường tình duyên, dễ tìm thấy được đối tượng tâm đầu ý hợp. Có giam này vốn thông minh lanh lợi nhưng chưa chắc đứng trước người mình yêu đã có thể nói hết những điều mình muốn nói đâu nhé.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 và cực kỳ tin tưởng đối phương. Bởi con giáp này có thể không chỉ mất tiền mà còn mất đi nhiều thứ quý giá khác nữa. Mộc thổ tương khắc, người tuổi sửu đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ mà bước vào tương lai. Người ấy có thể sẽ cảm thấy nản lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối.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 Tuổi dần hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng nhé. Mão dần tương hội, người ấy có thể đã chờ đợi lời tỏ tình lâu lắm rồi đó. Còn nếu con giáp này chưa có mục tiêu theo đuổi thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Biết đâu trong cuộc hành trình ngày hôm nay, bạn mệnh có thể gặp gỡ được người trở thành một nửa của mình sau này. Các cặp đôi có thể lên kế hoạch cho ngày nghỉ ấm áp bên nhau, có thể do ảnh hưởng do dịch bệnh mà các chuyến du lịch bị ngưng lại, nhưng đâu có sao khi mà hai trái tim vẫn luôn ở sát bên nhau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 Tuy nhiên, Mộc Khí Vượng nhắc nhở con giáp này cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe của chính mình nữa, đừng có tham công tiếc việc quá mà tự hại mình. Người tuổi mão có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, nhất là những bạn có vấn đề về gan. Vợ trình tình duyên không được vui vẻ, hài hòa cho lắm, tình cảm vợ chồng có phần phai nhạt, con giáp này và nửa kia tuy yêu thương nhau nhưng lại hay khắc khẩu, lời nói ra như bát nước hắt đi, biết là tổn thương đối phương nhưng không thể lấy lại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 bản mệnh nên giải quyết vấn đề dứt điểm từ tận gốc thì mới có thể đảm bảo được mầm mống của mâu thuẫn không phát sinh thêm nữa. Với người độc thân, hãy chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nếu bạn cứ sợ hãi những thứ chưa hề xảy ra thì có thể sẽ chẳng có cơ hội để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu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 Đường tài lộc của tuổi Tỵ khá vượng nên sẽ có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình. Chính tài đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu khá vững vàng. Mộc dưỡng hỏa càng làm tăng thêm may mắn trong ngày hôm nay của bản mệnh. Con giáp này có được tình yêu của người mình luôn mong chờ, nếu người tuổi tỵ chủ động thêm chút nữa có khi còn đốt cháy giai đoạn luôn ấy chứ. Các cặp vợ chồng hôm nay mới có thời gian nghỉ xả hơi sau cả tuần làm việc dài, chỉ cần có thời gian bên nhau cũng đủ để đôi bên cảm thấy hạnh phúc rồi.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 Thiên tài sẽ mang đến cho tuổi ngọ niềm vui bất ngờ khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Con giáp này dựa vào chút tài lẻ của mình cũng có thể cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. Có điều, bên cạnh niềm vui về tiền bạc thì bản mệnh có thể phải chịu đựng những nỗi buồn cho chuyện tình cảm người ấy thực sự chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của con giáp này, song người tuổi ngọ cũng đừng vì thế mà buông bỏ hết cả đoạn tình cảm, mất bao nhiêu thời gian và công sức để vun đắp của mình. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình, xem có được sự thay đổi nào không nhé bản mệnh có một ngày vô cùng thuận lợi, nhất là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, nghề tự do hay bán hàng online. Con giáp này nhanh nhẹn xử lý mọi vấn đề quan trọng phát sinh trong ngày, mà không gặp phải trở ngại nào, nhìn chung vận trình sự nghiệp vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi từ mùi gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết, dù có những lúc mà con giáp này cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên trì và cho người ấy thêm chút thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí. Thiên quan xuất hiện, con giáp này có thể đang mắc sai lầm trong chuyện làm ăn,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 vận trình tình duyên của tuổi tuất sẽ có nhiều điểm khởi sắc, lục hợp quý nhân giúp cho đào hoa nở rộ. Người độc thân nhờ thế mà có sức quyến rũ lớn hơn hẳn đối với người khác phái. Có nhiều cơ hội để con giáp này gây ấn tượng với đối phương, sự vui vẻ và chủ động sẽ là điểm cộng cho bản mệnh. Với các bạn đã có đôi có cặp thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn với đối phương. Có thể mối quan hệ giữa hai người đã được xác định, nhưng tình yêu thì luôn cần vun đắp, hâm nóng mỗi ngày. Có như vậy mối quan hệ lúc nào cũng được lửa, thêm mặn nồng, thắm thiết hơn.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 Tuổi hợi hãy thoải mái hơn cho cách thể hiện tình cảm. Hợi mão bán hợp, nhân duyên sẽ đến nếu như con giáp này thực sự đón nhận nó, mở cửa trái tim mình để tình yêu có thể bước vào. Hãy để cho quá khứ lùi về phía sau, bản mệnh hãy sống cho hiện tại và tương lai để không sống hoài, sống phí. Kiếp tài mang đến những hiểm họa về tài chính khi mà con giáp này có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Người tuổi hợi cho đối phương vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại sau này. Bản mệnh dễ mù quáng tin tưởng vào người không đáng tin, cuối cùng phải chấp nhận đánh mất tài lộc đang có. Họa từ miệng mà ra nên con giáp này mới bị thua thiệt trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt nên khi kết hợp làm việc rất thiếu ăn ý, hiệu quả không cao, thị phi cũng từ đây mà kéo tới, trong khi cấp trên không hề thích những điều tiếng này, bản mệnh nên điều chỉnh đi nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mão, mùi,